trả lời bạn Thái Hoàng cái câu hỏi là bây giờ em có bốn nhóm tính cách thì sao đây nãy giờ Kiên đi hơi nhanh các anh chị sẽ thấy rằng á DISC là những nhóm tính cách khác biệt nhau nhưng lại sao ạ à? đây là những người mà có tính cách mà nó gần gần giống nhau thì nó sẽ làm sao ạ à? giống nhau về tính cách hướng ngoại hay hướng nội hướng đến công việc hay hướng đến con người nếu như trong chúng ta đều có bốn tính cách này nha các anh chị nha nhưng mà ai mà sử dụng tính cách nào một cách thường xuyên thì nó sẽ trở thành tính cách chủ đạo của người đó hoặc là bình thường chúng ta rất là nghiêm nghị nhưng mà chúng ta đi chơi với bạn bè đi vô trong quán karaoke nhậu nhẹt với bạn tự nhiên chúng ta lại trở thành người tính cách ai vô trong công việc cần chi tiết rõ ràng đặc thù công việc mình sẽ là người nhóm tính cách si rồi yêu thương gia đình vợ con thì mình lại sử dụng tính cách ép nhưng đi ra ngoài đường làm việc làm ăn với người ta mình lại thể hiện tính quyết đoán của gì nhóm tính cách đi nếu như ai mà phát triển bản thân là bậc cao người ta có đủ cả bốn nhóm tính cách này luôn nha các anh chị không biết là các anh chị có biết là kim tính cách gì không ạ à? các anh chị hãy đoán kim tính cách gì đi à thử xem coi nếu giờ chúng ta học được rồi thì chúng ta biết được rằng kia là nhóm tính cách gì comment xuống bên dưới là tính cách của kim đi à để anh chị đoán được coi anh lê toản lê toản nói kia là à, nhóm tính cách ai rồi tiếp đi anh chị Xem coi bắt mạch xem coi Kiên thuộc nhóm tính cách gì Rồi là bạn Toạn nói Kiên là nhóm tính cách uh, ai nè Đức Phong nói là ai trước rồi sau đó là FC Có nghĩa là uh, Đức Phong nói Kiên nhóm tính cách ai Rồi cảm ơn Đức Phong Rồi chị Minh Hòa nói Kiên là IS IS, I Rồi phi Hằng nói DISC Các anh chị à sao chị Trinh anh Tiến đang ờ, đang là muốn ờ, <laughs> nhận xét như ờ, kia thì tính cách ép tiếp đi anh rồi sao nữa ừ. nhưng mà thật ra thì anh thấy là trong cái cái này thì cái môi trường nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tính cách đúng rồi anh chính xác là con người ta có từ cái môi trường thì sẽ hình thành nên bốn tính cách dạ yeah. thực ra thì người ta sẽ có một tính cách dạ yeah. Ừ, nhưng mà đúng rồi anh anh Đức chung nói ai cũng có bốn tính cách cả đúng rồi đó anh chị trong con người chúng ta đều có bốn tính cách cả nhưng mà tính cách nào mà chúng ta sử dụng thường xuyên nhất nó trở thành tính cách chủ đạo và có những người tính cách đỏ là đỏ rực luôn tại vì họ luôn dùng đỏ nhưng đôi khi có những người lại đỏ đỏ nhạt rồi có những người nhóm tính cách S mà lại S sao à màu xanh lá đôi khi là xanh lá đậm nhưng mà có những người xanh lá nhạt họ bị hòa trộn những tính cách khác do môi trường trong quá trình sinh sống trong công việc trong đặc thù họ sẽ bắt đầu hoàn quyện những tính cách và buộc làm sao ạ à? đôi khi mình phải thay đổi bản thân mình nữa các anh chị ạ à. mình muốn thành công phát triển hơn ví dụ như ai mà phục muốn ra kinh doanh khởi nghiệp người này phải từ tính cách f hoặc C phải chuyển sang tính cách đi nha chỉ có người đi mới là khởi nghiệp kinh doanh được mới hành động quyết đoán được nhưng sau này phát triển đến một tầm cao rồi thì họ phải thay đổi tính cách khác nha các anh chị bản thân Ken cái cốt của Ken nó là là 60 70% là tính cách si rất là ít nói rất là trầm tính rất là dở giao tiếp tính cách F 40% còn lại là tính cách F là một người nhu mềm Kiên gọi điện thoại cho người ta người ta nói là chào chị có nghĩa là Kiên rất là sao à trầm nội tâm hứng nội nhưng mà Kiên biết rằng mình sau công việc của mình yêu cầu ra kinh doanh khởi nghiệp mình phải liền cho mình tính cách đi anh gọi là anh to nói lớn nói mạnh mẽ hành động quyết liệt rồi khi giao tiếp và đào tạo thì mình phải sao phải vui vẻ phải cười phải tươi làm sao vừa nói vừa cười để sao để cho người ta làm sao à dễ tiếp thu kiến thức đó do đó trong đặc thù của chúng ta thuộc tính cách gì thì chúng ta phải sao luyện cho mình được cái tính cách khác giống như con cái của anh chị đang thuộc tính cách đi nó nóng tính quá nó hành động quá nó không chịu suy nghĩ nhiều nó cứ hành động thôi rất dễ mắc sai lầm tập cho nó tính toán lại tập cho nó tinh tế lại còn tính cách ai thì sao sáng tạo vui vẻ lạc quan nhưng mà nó nói nhiều quá tìm kiềm chế tính cách ai lại rồi nó không có kỷ luật nó hay xề xòa tập cho nó tính kỷ luật đi rồi anh anh Đức Dũng bây giờ mới có màn tiếp về anh Đức Dũng trời ơi nãy giờ kiến thức rất là hay nha hèn chi nãy giờ không thấy anh Đức Dũng là là chia sẻ không sao Kiên sẽ gửi một cái video cho anh Đức Dũng nha rồi nãy giờ Kiên đã trả lời cho bạn Thái Hoàng rồi nha có nghĩa nếu như bạn thấy có bốn tính cách trong mình thì chuyện bình thường bình thường nhưng mà mình phải biết rằng mình muốn thành công thì mình phải luyện cho mình tính cách gì đi giao tiếp thì là tính cách ai là số 1 nếu mà hành động quyết đoán thì cần tính cách đi nhưng mà lập kế hoạch thì cần tính cách si còn nếu mà giao tế tình cảm trong gia đình thì tính cách s